À, xin chào tất cả anh em thì à, hôm nay à, kênh nông dân làm giàu sẽ à, tiếp tục à, làm những cái video làm sao mà đặc sắc nhất này rồi hiệu quả nhất này làm sao để truyền à, tải những cái nội dung cần thiết cho anh em thì à, nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái à, clip về à, khẩu phần ăn cho chim bồ câu như thế nào này cũng như là để mọi người à, tiếp tục tham quan ở trại của mình à, đối với à, giống bồ câu là cái trạng thái siêu thịt thì bây giờ mình sẽ mời anh em theo chân mình đi một vòng xem cái trạm của con của mình như nào đấy có thể nói là rất là lâu rồi mình à, mới xuất hiện ở trên kênh youtube tại vì cái khoảng thời gian trước đó mình rất là bận với những công việc của những cái dự án riêng của mình thì hôm nay mình mới quay trở lại được thì à, mình cũng à, rất là hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh nông dân làm giàu của mình thì đến thời điểm này thì kênh của mình cũng làm được khoảng tầm 50 video rồi thì có những video tương tác cũng là lượng view rất là cao thì mình cũng rất là cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong hơn một năm qua thì à, mình cũng à, à, hy vọng rằng ngày sắp tới thì anh em cũng vẫn tiếp tục cùng mình ở những cái nhất là ở những cái video này hoặc là ở những cái dự án mà mình sẽ triển khai còn bây giờ thì mình cũng xin mời anh em ra một vòng nhé tại vì khá lâu rồi anh em chưa được tham quan trại của mình rồi xin mời cả anh em thì anh em có thấy là đây là những à, cặp bồ câu à, phi tan thái siêu thịt của mình anh em nhé thì nó đa số là tất cả là đang vào đẻ rồi em thấy này đây là cặp bồ à, câu này là bố mẹ đang nuôi con này rất là đẹp luôn nha mà cặp bồ câu bố mẹ của nó trông rất là tuyệt vời còn uh, những cặp bồ câu này thì đây là con nó khá lớn rồi nha mà hai con bồ câu bên trong này thì tầm khoảng là 10 15 à, đến 16 ngày ra đây mà À. con bộ câu ra ràng đó. Thì tầm khoảng à, vài ngày nữa thì mình sẽ à, mang làm thịt nó thôi tại vì ở ờ, cái hệ thống chặt của mình á thì mình cũng có hệ thống nhà hàng này rồi những cái hệ thống tiêu thụ của mình này để đảm bảo cái nguồn ra của mình tại vì anh em cũng có thể hiểu là năm vừa rồi thì uh, covid 19 nó xuất hiện như một cái cơn bão nó tấn công tất cả các ngành kinh tế nó không chừa bất cứ ai cả nhưng mà riêng mình thấy đối với cái thị trường uh, chim bồ câu cũng như là tất cả đối với những anh em chạm những tình của mình này cũng như là uh, những anh em mà mình chơi cùng thì uh, nói chung là khó khăn thì vẫn có đương nhiên ạ à làm ngành nghề gì thì có khó khăn nhưng mà riêng đối với ngành nghề nuôi bò câu thì mình vẫn thấy là cái à, điểm sáng của nó uh, trong tương lai cũng như là cái hệ thống của mình mình hoàn toàn có thể uh, cung cấp được cũng như là cho anh em cũng như là tiêu thụ được cái nguồn bò câu ra lại cho anh em thì anh em xem uh, kênh nông dân làm giàu của mình thì cũng khá nhiều rồi thì uh, anh em có biết là trại bò câu thì cái tiềm năng cũng như là cái nguồn lực của trạm như thế nào thì mình cũng không có cần nói hay nhất thiết nói à, nhiều về cái vấn đề này làm gì thì uh, à, các anh em có thể thấy là trạm của câu của mình ở đây là à, Đắk lắc anh em nhé đây là trạm ở trên Đắk lắc anh em có thể thấy đây những cặp bồ câu của mẹ rất là to cặp của mẹ rất là to anh em ạ đây là mình sẽ uh, thử một con uh, các anh em xem nhé đây là chim bồ câu uh, con anh em ạ em có thể thấy này có khác gì một con gà đâu rất to và rất đẹp thì tầm khoảng uh, chục ngày nữa thì uh, nó sẽ trở thành uh, uh, bồ câu thương phẩm anh em ạ thì uh, có thể nói là nuôi bồ câu nó là một cái điểm sáng trong uh, hướng phát triển kinh tế nó mang lại một cái uh, cái giá trị cho rất là nhiều người nuôi bồ câu và những cái người à, nông dân á, họ cũng khởi nghiệp họ cũng cần một cái hướng đi nó làm sao để nó bền vững á. thì nuôi bồ câu là một cái hướng đó thì ở trại bồ à, câu của mình kênh nông dân à, làm giàu của mình thì cũng làm rất là nhiều những dự án các anh em có thể biết đến đó là à, trao một câu miễn phí cho à, bà con tháng năm và tháng 7 à, Bình Dương này rất là nhiều nơi để cung cấp đúng bồ câu cho anh em này cả nước này mình đã làm rất là nhiều video rồi thì đâu anh em có thể thấy không mỗi lần là mình về nhà là mình cảm thấy là khổ luôn mình ra chặt lắm để à, à, đơn giản là chỉ để à, ngắm nhìn những cái cặp bồ câu qua tí là hai chu kỳ thôi mình đi dạo một vòng này cũng như là hít thở cái không khí trong lành này ở Sài Gòn nhiều khi <laughs> ngột ngạt quá anh em ạ à. thì mình cũng cần một cái khoảng à, cho là một khoảng lặng đi thì mình có để mình có thể à, tiếp tục có à, những cái sự thoải mái để có bắt đầu công việc hoặc là đơn giản như là làm video cho anh em thì ngay bây giờ thì mình xin mời anh em theo chân mình thì ngày hôm nay thì à đây thì mình giới thiệu luôn anh em ạ à, cặp bầu câu này cặp bầu câu bố mẹ anh em ạ đây là cặp của cô trưởng thành rồi anh em nhé thì à, tầm khoảng là trong tháng là nó sẽ bắt đầu đẻ thôi anh em ạ anh em có thể thấy này rất là đẹp luôn ở bên ngoài kia là một câu gà nhé, một câu à, bây giờ cho anh em xem một câu gà của mình luôn một câu gà anh em ạ ở trại của mình có thể nói là rất tuyệt vời luôn đây là một câu gà gà anh em ạ nhiều người đến à, khi đến trại của mình thì là thích thú và cũng đó là có một phần là ngạc nhiên anh em ạ đây là cặp câu uh, gà anh em nhé em có thể thấy này nhìn tuyệt vời không nó tên đầy đủ đó là một câu uh, gà mỹ anh em ạ thì uh, nhìn nó rất là tuyệt vời anh em to như gà này anh em nhìn thấy thích thú không có thể nói là cái loại giống bồ câu gà mỹ này là giống bồ câu to nhất hiện nay anh em ạ nhưng mà cái à, chất lượng mà khi anh em nuôi công nghiệp á, thì bồ câu titan thái siêu thịt vẫn là nhất bồ câu gà thì nó à, nó cũng có một cái thị trường riêng cho nó anh em nhé đối với những cái mà hộ gia đình mà thứ nhất là ở vùng những cái vùng mà à, thành phố này hoặc là đông anh em bạn bè này thì họ bắt tầm khoảng à, 10 đến 20 cặp bồ câu gà mỹ họ nuôi chỉ để cung cấp phục vụ ăn uống thôi tại vì anh em cũng biết là cái chất lượng dinh dưỡng trong một con chim bồ câu nó như nào rồi có khi à, một con chim bồ câu chất lượng dinh dưỡng của nó nó bằng tầm khoảng hai con gà thì anh em có thể thấy là nó chất lượng như nào đặc biệt là đối với những cái à, à chị em phụ nữ mà đang à, mang bầu á và chị em mà cần bổ sung chất dinh dưỡng là sau khi sinh nhé mà yếu á, thì à, bồ câu ra ràng thì nói là nó là một nguồn thực phẩm chất dinh dưỡng dồi dào nhất và có thể nói là những người già nữa những người già những cái cô bác à, già mà sau à, thời gian ốm bệnh nhá, thì cần bổ sung chất dinh dưỡng á, thì mình nói thiệt chứ chỉ cần ăn tầm khoảng vài con à, bồ câu ra ràng thôi là sức khỏe nâng lên cao rõ rệt luôn đây là mình nói thiệt lòng anh em ạ tại vì mình cũng uh, uh, nhờ những con cặp bồ câu ra ràng thì sức khỏe của mình cũng cải thiện rất là nhiều sau những lần ví dụ là mình ốm chẳng hạn thì à, mình về trại rồi à, cơ bản như là à, nấu nồi cháo lên hoặc là bột bao quay bột roti này bột bao hầm bắt rất là nhiều những cái món ngon để mình có thể chế biến thì bây giờ mình trả nó lại về anh em nhé đấy đây là một con này màu vàng anh em ạ À, chim bồ câu à, gà Mỹ thì nó có những cái màu cơ bản như là màu vàng rơm này màu uh, nâu đỏ này màu đen này rồi uh, màu trắng nữa anh em ạ à. thì nó có rất nhiều màu nhưng mà cái màu phổ biến nhất mà nhiều người thích nuôi nhất đó là cái màu nâu đỏ màu nâu đỏ sau đó là đến màu vàng anh em ạ à. tại vì uh, màu nâu đỏ là anh em để cái, cái, cái xương của nó khi mà nó ở cái khoảng thời gian mà nó chuẩn bị à, sinh sản thì cái trường trường ở cổ nó mình hay gọi là lông máu đó. thì nó đổ ra màu đỏ óng ánh nhìn rất là đẹp nó thích thú anh em ạ bồ câu uh, vàng rơm này thì nhiều người cũng chọn đây cũng cặp bồ câu thái à, trải bên anh em thấy rất là đẹp còn đây là cặp bồ câu uh, mi mát anh em nhé thì mình cũng nuôi một vài cặp để cho anh em thưởng lãm thôi nhưng mình cũng không nuôi những uh, loại bồ câu mi mát này mình nuôi để thứ nhất là khi mà khách hàng đến trại mình cũng có phân biệt cho họ có câu mi mát là gì có câu ti tam thái siêu thịt là gì có câu gà mỹ là gì để cho mọi người có một cái nhìn thứ nhất là đầy đủ và khách quan nhất đấy để à, không có luôn thì bây giờ mình à, sẽ cho chim bồ câu ăn nhé mình sẽ trở thành một người à, chăn nuôi thực thụ để có gì à, anh em xem thì bây giờ anh em theo chân mình nhé đây anh em nhé mình sẽ quay trở lại với một số cám này thì số cám này mình đã trộn cám con cò với bắp rồi nó là một cái phần ăn của chim hàng ngày buổi sáng mình sẽ cho chim ăn vào buổi chiều nhé một ngày hai buổi thì anh em thấy này máng ăn này để cho chim ăn đây à, đây nữa khẩu phần ăn của nó thì à, anh em lưu ý là mình đừng có cho ăn nhiều quá anh em nhé tại vì à, nhiều người thì họ cứ lầm tưởng đó là cho ăn càng nhiều càng tốt nhưng mà đối với riêng con chim bồ câu anh em ạ à, anh em cho ăn lưng cái cái máng ăn này nó cũng ăn hết thì nó xảy ra một cái tình trạng đó là không tiêu chứng bồ diều và xảy ra tình trạng đó là lâu ngày và chết nên cái loại bồ câu này á anh em phải cho nó liều lượng thật là hợp lý thôi một lần ăn anh em cho ăn khoảng bao nhiêu anh em ạ vừa phải thôi còn đối với riêng à, chim bồ câu mà khi mà đang đẻ hơn con thì mình có thể cho ăn nhiều hơn một chút tại vì nó cần à, thứ nhất là sức khỏe để dinh dưỡng để nuôi con của nó tại vì à, bồ câu nó nuôi con bằng sữa diều anh em ạ nuôi, nuôi con nhé con của nó thì à, tầm khoảng trên khoảng 35 ngày đi nói ờ, trung bình là 35 ngày thì Chin mới tập ăn được còn trong khoảng thời gian ờ, uh, về trước đó là hoàn toàn là bố mẹ uh, cho ăn bằng uh, sữa diều anh em ạ những, những cặp đây là cặp chim bồ câu uh, đã ràng anh em này đây là những cặp cặp này chưa chưa biết ăn nhé khoảng uh, đây là mình tính luôn cho các bạn xem tầm khoảng uh, con này tầm khoảng uh, hơn chục ngày nữa nó bắt đầu biết ăn rồi rìu của nó rất căng anh em ạ mình sờ và mình có cảm tưởng như là <laughs> nó là ăn cám ấy, nhưng mà không phải ấy. nó được nuôi bằng sữa rìu của bố mẹ nó thì à, đối với à, riêng à, chim bồ câu ra ràng anh em ạ thì nó có một cái này nó rất là hay luôn thì cái thời điểm mà mình làm thịt nó thì tầm khoảng 30 ngày khi mà chim bồ câu ra làng nó chưa biết ăn anh em ạ nếu mà chim bồ câu ra làng nó biết ăn rồi á thì cái xương của nó cứng và nó bị uh, thứ nhất là nó, nó hôi khi mà người ta làm thịt người ta nên là những cái cặp bồ câu ra làng mà chất lượng nhất mà mình ờ, à, đầu ra của mình á, là chim bồ câu uh, chưa biết ăn nhưng mà phải đảm bảo trên năm lạng hết anh em ạ khoảng 30 ngày nếu mà anh em nuôi nó cực kỳ hiệu quả lắm còn uh, đối với những anh em mà nuôi nó có thể là chưa hiệu quả thì uh, thời gian nuôi của nó lâu hơn chút nhưng mà chim một câu thái siêu thịt và trại của mình nhất thì tất cả là trên năm lạng hết đây nha đây là những à, cặp bồ con nó vào đẻ rồi anh em nhé lẻ rồi rớt hột hết rồi còn dưới này là đang nuôi con đẻ hết rồi em con này là đang đẻ đang ấp đang ấp rồi nha có thể nói là kênh à, nông dân làm giàu của mình á thì uh, chinh chiến rất là nhiều à, vùng ở khắp Việt Nam là làm rất là nhiều nội dung để truyền tải đến anh em khắp cả nước cũng có một số anh em rất là thân thiết của một kênh của mình thì à, mình cũng hy vọng rằng à, với những kinh nghiệm ở trại của mình cũng là những cái video của mình đăng tải trên kênh youtube nông dân làm giàu á, thì sẽ tiếp tục lan truyền tới anh em và anh em nào mà muốn chia sẻ kinh nghiệm nuôi hoặc là về con giống hoặc là